Vâng, kính chào tất cả quý vị à, cùng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh soi cầu số miền Nam của mình. Và trước mắt tất cả mọi người đây chính là cái bản giao diện của kênh mình. Thì mọi người yêu mến kênh thì nhớ ấn vào nút đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ kênh để kênh có động lực tốt và phát triển cũng như đưa ra những cái dự đoán cho tất cả mọi người tham khảo ngày các bạn nhé. Và à, kênh của mình cũng à, chia sẻ hàng ngày à, hoàn toàn là miễn phí. Thì anh chị em yêu mến kênh thì nhớ à, ấn like cũng như ấn đăng ký kênh để được à, tiện theo dõi mỗi khi kênh của mình phát hành video các bạn nhé và chúc mắt tất cả mọi người đây chứ các bản kết quả mở thưởng của số số 15 mở thưởng thứ năm đúng không ạ thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ thì à, thứ năm cũng có ba đài đó là Tây Ninh An Giang và Bình Thuận đúng không ạ thì đầu tiên điểm có kết quả của ngày hôm nay thì à, xin phép lời đầu tiên mình xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn luôn gặt hái nhiều thành công gặt hái nhiều thắng lợi à, chúng ta sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như à, trên con đường đó là à, kết quả sổ số, số hàng ngày các bạn nhé và mọi người yêu mến thì để lại cho kênh một nút like để cổ, cổ vũ tinh thần cho kênh các bạn nhé mình à, làm việc tâm huyết và xem là like cũng ít quá mình cho nên mình cũng khá là buồn các bạn cho nên mình hy vọng là tất cả mọi người sẽ để lại cho kênh ủng hộ cho kênh bằng những nút like cũng như ấn đăng ký kênh để mình biết rằng tất cả mọi người đang quan tâm đang theo dõi mình để mình có à, cái động lực mình lên video đều hàng ngày các bạn nhé và vâng, điểm có kết quả của ngày hôm nay thì đầu tiên đối với tên lên thì đầu là con số 96 đúng không? đuôi là con số 45 tổng 9 càng năm các bạn nhé càng năm đúng không? và An Giang đầu con số 90 và đuôi là con số tiếp tục con số 54 càng tổng 9 càng 3 à, điều một đặc, đặc biệt một điều là Tây Ninh và An Giang thì uh, ờ, 4554 các bạn nhé hai con số này đảo ngược cho nhau đúng không bình thuận bắt đầu là con số 68 đây là con số 33 đúng không ạ rồi thì nhìn chung các đầu thì à, các bạn có thể thấy à, điểm có kết quả các đầu thì các bạn có thể thấy đối với tây ninh các bạn nhé tây ninh thì à, đầu số 0 là bị câm đúng không ạ tiếp tục đầu số 5 là bị câm và đối với an giang đầu số 2 và số 3 để bị câm hoàn toàn các bạn như vậy thì quý các bạn nào có chơi ở đấu không ở tây ninh và đầu số 5 ở đài tây ninh thì các bạn đã bị trắng bảng đúng không ạ vì con số đầu không ra thì cho nên là đồng nghĩa với việc các bạn không thắng lợi rồi đúng không ạ số 2 số 3 ở à, an giang thì cũng như vậy các bạn nhé và tiếp theo thì ở đây mình có xóa cho tất cả diện nhìn đúng không ạ tiếp theo thì à, à, đối với bình thuận thì đầu số 5 bị câm đúng không ạ và đầu số 0 số 9 các bạn như vậy thì mình thuận có ba đầu số lưỡi câm các bạn ba bài số lưỡi câm các bạn rồi thì nhìn chung kết quả của ngày hôm nay thì à, mình cùng đưa ra bảng nó chứng đối với cái kết quả trong kênh của mình có chốt cho tất cả mọi người ngày hôm qua các bạn nhé thì các bạn có biết rồi một thời gian qua thì kênh của mình ăn liên tiếp ăn đầu nuôi ăn bạch thủ lô ăn đầu nuôi ăn lô tô cũng khá là nhiều rồi đúng không ạ thì tiếp tục ngày hôm nay à, chúng ta cùng kiểm chứng đối với cái kênh của mình xem liệu có khả khá thành công hay không các bạn nhé rồi đầu tiên thì đối với tây ninh đúng không? mình có chốt cho mọi người con bảy sáu sáu bảy đúng không ạ 7667 7667 thì này có sáu các bạn sáu ba như vậy thì à, tây ninh không có lái thành công rồi và an giang 0550 đúng không ạ an giang 0550 đây 05 đã xuất hiện đúng không ạ năm không không có đúng không như vậy thì nổ con à, không năm An Giang các bạn nhé chúc mừng tất cả cô chú chị nào có theo mình ở đài An Giang thì đã ăn được con không năm thì mình xin à, gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người đúng không ạ và Bình Thuận thì kênh mình có số cho tất cả mọi người đó là 5995 đúng không ạ 5995 5995 thì không có rồi cũng khá là tiếc đúng không ạ 59 95 rất tiếc ở đây về bóng các bạn này đúng không 5145 à, các bạn có hiểu bóng không? 5 là bóng 4 đúng không thì mình đốt à, 5995 này đây về 5445 rất tiếc về bóng các bạn khá là tiếc và đây 5995 này đây có cái 6 rồi đấy rất chi là tiếc và sát nút các bạn và đầu đôi cho bạn là mình có chốt 7997 0550 đúng không ạ 00 và 2221 thì nhìn trên các bạn kết quả ngày hôm nay thì à, chúng ta không gái được thành công đối với à, đối với đầu nuôi rồi các bạn ngày kênh hôm nay ăn được con à, lô 05 ở An Giang cho các bạn nhé và các bạn yêu mến kênh thì nhớ rằng bớt chút thời gian để lại cho kênh nút like để mình có cái động lực các bạn nhé nút like đi lên và cũng như lượt xem của tất cả mọi người đi lên đúng không ạ thì để động viên tinh thần cho mình để mình à, lên video đều và chia sẻ những đường cầu cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đúng không ạ rồi thì à, sau khi kết quả đã ra thì mình cùng à, nghiên cứu và mình sẽ hôm nay mình sẽ chia sẻ chia sẻ cho các bạn một cái đường cầu các bạn nhé thì ngày mai ngày thứ sáu ngày 23 tháng 2 2023 thì mình có Vĩnh Long Bình Dương và Trà Vinh đúng không ạ thì à, mình sẽ lấy một cái đường cầu ở Đà Bình Dương mình chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn nhé mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người một cái đường cầu ở Đà Bình Dương đúng không ạ cái đường cầu này à, cũng ăn được cả bốn hôm rồi thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người để tất cả chúng ta tham khảo và chúng ta có cái phương hướng để chúng ta chơi đúng không ạ và mình nói rồi kênh của mình chia sẻ thì hoàn toàn miễn phí hàng ngày này à, mọi người yêu mến kênh thì nhớ đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ mình để mình có động lực và mình à, sẽ lên video đều cho tất cả mọi người các bạn nhé và cái đường cầu này mình sẽ bắt từ ngày 27 27 tháng 1 năm 2023 đúng không ạ đây thì các bạn để ý các bạn nhé mình có chỉ cầu cho tất cả các bạn thì mình sẽ chỉ tự tin nhất để cho tất cả mọi người chúng ta đều hiểu và chúng ta đều và à, nắm bắt được đúng không ạ đầu tiên là G6 đầu tiên là G6 các bạn nhé thì chúng ta lấy con số thứ nhất chúng ta bỏ chúng ta lấy con số số 2 này đúng không ạ và ở G4 đây là giải 4 đúng không ạ thì à, giải 4 chúng ta có G1 G2 thì chúng ta bỏ G1 đi G2 chúng ta lấy con số cuối cùng này các bạn nhé con số 2 đúng không ạ à, và chúng ta sẽ chơi luôn đó là ờ, hai bảy bảy hai hai bảy bảy hai cho ngày à, cho tuần tiếp theo các bạn nhé cái cho tuần tiếp theo các bạn thì à, mọi người cùng đối chứng của mình nhé đây lên đây thì à, chúng ta có thể thấy đúng không ạ hai bảy bảy hai đúng không ạ bảy hai có bảy hai 27 có 27 đúng không ạ nổ tưng bừng rực rỡ đúng không ạ quá tưng bừng rực rỡ các bạn như vậy thì theo cái đường cầu này thì tiếp tục tiếp tục đúng không ạ tiếp tục thì à, sẽ có cái đường cầu sẽ có con 10 17 đúng không ạ à, xin lỗi các bạn 12 theo đường cầu này các bạn nhắc R6 R6 và R4 đúng không ạ chúng ta sẽ có con rô 12 21 đúng không ạ chơi trong tuần tiếp theo 12 21 chơi cho tuần tiếp theo đúng không ạ các bạn à, nổ tương bừng các bạn nhé hai bảy bảy hai rồi đúng không ạ thì chúng ta sẽ có con 12 21 chơi cho tuần tiếp theo 21 đúng không ạ? Thì nhìn trên các bảng kết quả đúng không ạ? Có 21 đúng không ạ? 21 nổ tương bừng 21. 12 thì có không các bạn nhỉ? Chúng ta cần kiểm tra xem liệu có 12 không nhé. Nên vậy thì 12 không có rồi. Như vậy thì theo cái đường cầu này thì tiếp tục ăn được thì chúng ta tiếp tục chúng ta bắt đúng không? Không dạy thì là không bắt đúng không các bạn? À, theo cái đường cầu này đúng không ạ? Thì sẽ có con 05 ờ, và 50 chơi cho tuần tiếp theo đó 05 và 50 đây trong cái tuần tiếp theo đó thì các bạn có thể thấy nhìn trên cái bảng kết quả nhìn trên các bảng kết quả này thì các bạn có thể thấy các bạn nhé đây mình chỉnh sang cái ô cho nó trống cái ô và chúng ta để lát nữa chúng ta bắt cầu tiếp tục các bạn nhé đây không năm và năm không đúng không ạ thì à, nhìn trên các bảng kết quả 50 anh rồi đặc biệt luôn các bạn nhé 50 05 thì à, xem có có không nào không có 05 rồi như vậy thì theo cái đường cầu này đúng không ạ theo cái đường cầu này theo cái đường cầu này thì ngày mai đúng không? ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chờ các bạn ạ thì theo như cái đường cầu này thì ngày mai chúng ta sẽ có đây ngày mai ngày mai sẽ có con R6 ờ, đúng không ạ đây mình có ngày mai thì à, đối với ngày mai sẽ giải 6 và giải 4 đúng không ạ sẽ có con à, Giải 6 thì chúng ta sẽ có con con số 0 đúng không ạ? và vâng, giải 4 chúng ta sẽ có con số 2 đúng không thì theo cái đường cầu này thì ngày mai sẽ có con 0220 0220 các bạn nhé ngày mai sẽ có con lô 02 và 20 đúng không ạ 02 và 20 chơi cho đàn Bình Dương ngày mai đúng không ạ thì mình cũng nói rồi à, thời gian không có dài cho nên là mỗi ngày mình chỉ chỉ cho tất cả các bạn một cái đường cầu thôi thì các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh cũng nhớ like của mình nhé vì thời gian không có dài cho nên mình không à, chia sẻ được nhiều cái đường cầu các bạn mình chỉ chia sẻ một cái đài nào bất kỳ thôi đúng không các bạn nào có yêu mến kênh thì có à, muốn mình chia sẻ cái đường cầu nào thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người cái đường cầu đấy các bạn nhé mai sẽ có 02 và 20 là Bình Dương đúng không mình sẽ bắt cho cái đường cầu mình chỉ cho tất cả mọi người đấy đúng không ạ và đối với vịnh long thì mình bao lâu đó là con 23 và 32 rồi tà vinh thì à, sẽ có con 10 à, và 01 rồi bao lâu cho ba đài còn có con uh, 0 2 và 20 68 86 0 8 80 và con 83 38 đúng không rồi cho đây là những con số cho cô chú chị tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai ngày thứ sáu ngày 23 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ và tất cả mọi con số mình chia sẻ trên kênh đều là miễn phí hoàn toàn thì cô chú chị các bạn có yêu mến kênh thì nhớ để lại cho kênh mình một nút like cũng như ấn cái kênh của mình và mình à, xin kính chào và lại tất cả mọi người chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn gặt hái rất nhiều thành công gặt hái được nhiều thắng lợi và xin kính chào và hẹn gặp lại